xa xăm có tình cỡ dài khắc sâu mỗi tình không phôi phai tiếc cho duyên phận mình ngang trai